và nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ nằm trong khoảng 6 lít dầu, 6 đến 7 lít dầu trên 100 km. Và nó có một cái hộp số tự động quý vị nhá, rất là tiện dụng luôn. Và bây giờ là một vòng quanh xe, quay thật kỹ chiếc Isuzu sản xuất năm 2005, số tự động bản máy dầu, bạt đủ, lốp treo. Nó có một cái màu đen rất là sang trọng luôn. Và cái khoang à, nội thất bên trong thì rất là rộng rãi Các cái hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba ngồi ừ, khá là rộng rãi quý vị nhá và chiếc xe này thì còn khá là đẹp luôn Phong dáng của nó thì nhìn rất là hầm hố, rất là thể thao Đặc biệt nữa là cái dòng Isuzu này Nó được mệnh danh là một trong những cái dòng xe tiết kiệm nhất trong các cái loại xe máy dầu Có mặt trên thị trường Việt Nam hiện nay Và ngày hôm nay thì chúng tôi trân trọng gửi đến quý khách hàng cái mẫu sản phẩm này Sản xuất năm 2005 thì nó đã lên form mới rồi quý vị nhá Mặt ga lăng à, phía trước à, được thiết kế trẻ trung hơn Và bộ vành của nó là bộ vành chrome nhá quý vị nhá Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ nhân người ta độ thêm rất nhiều các cái đồ chơi Ví dụ như là dán đóc, bệ bước và đặc biệt nữa là cái cụm đèn led à, trên nóc xe kìa quý vị Và ban đêm thì rất sáng luôn quý vị nhá Nước sơn của nó thì còn khá là bóng bẩy quý vị Đấy, Và cái mặt à, ga lăng phía trước này Năm 2005 thì nó đã được lên form mới rồi Cái mặt ga lăng và cái hai cái cụm đèn pha phía trước này nó được thiết kế to hơn nhìn đẹp hơn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 cái đèn pha này không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị bạc màu Cái mặt ga lăng là mặt ga lăng lên form mới rồi Nhìn nó rất là trẻ trung, rất là đẹp Và kèm theo đó là cái biểu tượng Isuzu Một thương hiệu nổi tiếng về các cái dòng xe máy dầu của Nhật Bản và tiếp theo nữa là cái cụm đèn pha bên lái đây quý vị Cũng còn rất là đẹp, rất là trẻ trung Rất là trong, không có dấu hiệu gì của sự hen ố hay bị bạc màu tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua quả chính chủ luôn ba hồ sơ cho quý vị cho quý khách hàng cái ba đờ sốc phía trước đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị bạc màu và cái đèn à, gầm phía dưới này cũng đã được chủ nhân người ta độ đèn led rồi rất là sáng thân vỏ của nó thì còn khá là mọng và nước sơn thì chúng ta thấy rằng là à, không có một vết chảy xước quý vị nhá đây cái khoang lốp phía trước bên lái đây quý vị còn xanh lét luôn không có dấu hiệu gì của sự à, mọt mục của đây quý vị nhá Đấy, các cái đầu sắt xi kìa quý vị còn thẳng tắp luôn không có dấu hiệu gì của sự hàn vá ở đây quý vị nhá Đấy, và cái sắt xi phía sau này cũng vậy Đấy, cái mặt la răng của nó đây là đã được à, mạ chrome rồi rất là đẹp rất là sáng nha quý vị nhá bệ bước Đấy. tôi quay thật gần chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi thân vỏ của nó còn khá là mọng đấy, đấy. và đây cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị tất cả mọi thứ còn đẹp luôn sắt xi của nó thẳng tắp luôn với những cái dòng xe 7 chỗ thì chúng ta phải chú ý vào à, cái sắt xi của nó Đấy, cái sắt xi của nó là cái phần chính để nâng chiếc xe này và để à, vận hành chiếc xe này cho nên nó phải không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng cả Đấy. chúng ta thấy là sắt xi của nó còn vuông đét luôn khoang lốp thì không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá kể cả cái phần phía dưới này đây đây tôi chỉ tay đây là cái phần hay tiếp xúc với nước chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục cả đấy keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn sáng choang luôn và cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự chảy xước hay bị bạc màu đây quý vị nhá đấy. và đã được uh, chúng ta thấy là uh, đây là bản đủ lốp treo nhìn rất là hầm hố cái đèn hậu phía sau thì cũng à, còn rất là trong không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ ở đây cả Đấy, kể cả cái đèn hậu phía sau bên phụ này cũng vậy thân vỏ thì còn rất là đẹp chỉ với 195 triệu đồng chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi một chiếc xe 8 chỗ ngồi đa dụng Đấy, chúng ta đi cả gia đình luôn và phù hợp với anh em chúng ta đi công trường công trình hay chúng ta đi gia đình hay chạy dịch vụ đều được cả Đấy. nó rất là tiện dụng luôn một chiếc xe chúng ta sử dụng vào việc gì cũng đều phù hợp hết Đấy. đi công trường công trình hay chúng ta đi gia đình đi kinh doanh dịch vụ chiếc xe này thì nhiên liệu của nó chỉ rơi vào trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 km và tiếp theo thì tôi truyền tải đến cho quý khách hàng Đấy, cái sắt xi phía sau bên phụ đây chúng ta thấy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 và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía trước bên phụ đây Đấy, Chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng những cái hình ảnh chân thực nhất của cái, những cái sản phẩm của chúng tôi Bao giờ cũng vậy Đấy, Có thực tế như thế nào thì chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng đúng như vậy Không thêm bớt nha quý vị nhá Phải thật kỹ, không có lại mất công cho quý khách hàng ở xa Đặc biệt là các à, khách hàng chúng ta ở miền Nam Mỗi một cái video của chúng tôi thường rất là dài Nó từ 20 cho đến 30 phút cơ cũng rất mong quý khách hàng chúng ta dành thời gian để theo dõi những cái sản phẩm của chúng tôi thật kỹ sau đó chúng ta đưa ra cái quyết định mua xe của mình thật chính xác Vâng quý vị và các bạn thân mến chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách hàng một cái sản phẩm đó chính là chiếc xe Isuzu sản xuất năm 2005 số tự động bản máy dầu một thương hiệu 8 chỗ ngồi đến từ Nhật Bản và vừa rồi thì tôi đã quay một vòng quanh xe thật kỹ cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này. bốn khoang lốp, bốn quả lốp và bốn cái mặt la răng. Đấy, cụm đèn pha phía trước, cụm đèn hậu phía sau. Đấy, và bây giờ trước khi đi vào cái nội thất bên trong thì một nữa chúng tôi lại lướt qua cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi. Sau đó tôi xin phép quý khách hàng đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này. Nó có một cái màu đen rất là sang trọng đấy tôi quay thật gần cái phong ờ, dáng của nó còn khá là mọng luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự đắp vá ma tít nhiều ở đây quý vị nhá và giá thành của nó thì chỉ có hơn 100 triệu thôi chỉ đắt hơn một chiếc xe máy một chút thôi và bây giờ là hình thức bên trong của chiếc xe này trước hết là cái mặt tắp lô của nó đây nhựa của nó thì cũng còn khá là sáng luôn hộp số tự động quý vị nhá đấy và ờ, đã được chủ nhân người ta cũng có thấy nội thất vân gỗ rồi nhìn rất là sang trọng rất là sáng cái mặt tabi của nó đây đấy nhìn thấy đây tắp lô của nó đây đấy. còn khá là đẹp luôn đấy. hộp số là hộp số tự động cái hàng ghế phía trước đây quý vị đấy. còn rất là sáng luôn và cái mặt tabi cửa đây quý vị đấy cái nhựa của nó còn rất là sần và sáng không có dấu hiệu gì của sự xuống màu đây quý vị nhá đấy kể cả các cái phím bấm lên xuống vậy cái tay mở cửa đây quý vị đấy không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị xuống màu đây nhá nhiều xe là nó ngả màu hết rồi quý vị đấy và keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng là không mất một phân luôn keo chỉ zin đét 100% trăm không mất một phân đấy, keo chỉ của cánh trước bên phụ đây quý vị kể cả cái phần phía dưới đây cũng còn rất là đầy không có dấu hiệu gì của sự à, à, mọt mục ở đây quý vị nhá và tiếp theo nữa là cái cánh cửa sau bên phụ đây quý vị <clears throat> Đây, tiếp theo nữa là tôi xin phép được ờ, quay cái cánh cửa trước bên lái đây quý vị. Đấy cái mặt tắp đi cửa đây. Còn rất là sáng luôn quý vị nhá. Các cái phim bấm lên xuống đây, nội thất thì nội thất vân gỗ. Đây, còn sần nguyên quý vị nhé không có dấu hiệu gì của sự bị mòn hay bị mờ ở đây đấy kể cả là cái uh, mặt vô lăng cũng vậy đấy các cái à, vành vô lăng kia vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy cái, cái phần phía dưới đây cũng còn khá là sáng keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị đấy, còn rất là sáng luôn rất là đầy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và keo chỉ là keo chỉ zin của nhà sản xuất quý vị nhá đấy và tiếp theo nữa là cái cánh cửa sau bên lái đây quý vị Đấy, chúng ta thấy rằng là cánh cửa sau này cái nhựa của nó đây còn rất là sần và cũng rất là sáng luôn quý vị nhá đấy các phim bấm lên xuống kính đây khá là đẹp luôn quý vị hàng ghế thứ hai đây ngồi rất là rộng rãi luôn kể cả hàng ghế thứ ba cũng vậy rất là rộng rãi luôn quý vị nhá đấy hình ảnh rất là thực tế cho quý vị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 đấy là như vậy đây hai bên hông xe đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị vẫn còn nguyên bản luôn kể cả đinh tán bên này cũng vậy đấy. hai vùng điều hòa nhá đấy cho nên chiếc xe này ngồi rất là mát luôn Vâng quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng à, Cái hình dáng bên ngoài cũng như là một chút Cái nội thất bên trong của chiếc xe này Và bây giờ thì tôi xin phép quý khách hàng đi vào cái khoang máy của chiếc xe này quý vị nhé Trước khi đi vào cái khoang máy thì tôi xin phép được nổ máy Đấy, nổ luôn quý vị ạ Rất là dễ nổ luôn Máy của nó thì êm đấy Đấy, đây cái tắp lô đây tắp đi cửa đây trần đây quý vị nhá hai dàn điều hòa nhá đấy tắp bị cửa hàng ghế sau đây rất là rộng rãi luôn cái tắp bị cửa bên lái đây quý vị và bây giờ là cái khoang máy máy đang nổ quý vị nhé đây thứ nhất là cái keo chỉ của cái cabo phía trước đây quý vị đấy chúng ta thấy rằng là không có dấu hiệu gì của sự tâm đụng cả đây các cái lỗ bấm còn tròn xoe đấy quý vị đấy và cái tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản đây các lỗ bấm tròn xoe đây đấy keo chỉ thì zin 100 trăm không bị mất một phân nào cả đấy chúng ta thấy là như vậy hai bên má của nó đây đấy, không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng hay gì cắt mặt ở đây quý vị nhá đấy. và máy thì rất là khô giáo luôn sản xuất năm 2005 cho nên là chiếc xe này đã xài turbo rồi quý vị nhá đấy máy là máy đã chạy turbo đấy máy đang chạy đấy quý vị nhá nổ khá là êm và à, cũng khá là khô giáo đấy quý vị ạ đấy máy đang nổ nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật và đã xài turbo rồi quý vị nhá đấy máy là máy chạy turbo rồi đấy turbo tăng áp rồi đấy máy dầu turbo đây quý vị cái răng của nó đây các lỗ bấm tròn xe đây các đinh tán đây quý vị đấy vẫn còn nguyên bản luôn luôn nhá cái đèn pha đây của nó đây và đây đấy tem nhãn của nhà sản xuất còn nguyên luôn đây lỗ bấm còn xe luôn không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đấy đây đấy nó còn động cơ máy rất là ngon luôn nhá và siêu tiết kiệm nhiên liệu nha chỉ 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 km thôi Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý hàng một cái mẫu sản phẩm mới đó chính là chiếc xe Isuzu sản xuất năm 2005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 là một chút cái nội thất bên trong đây, trần của nó đây quý vị rất là sáng điều hòa là điều hòa hai vùng nha quý vị nhá đấy, rất là mát cho cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba đấy <clears throat> máy thì đang nổ quý vị nhá đây cái táp lô của nó đây quý vị đấy, rất là sáng luôn quý vị đây cái táp bi cửa của nó đây đấy keo chỉ của nó đây quý vị đấy không mất một phân nào cả tất cả các cái còn nguyên bản tắp đi gở còn rất là sáng luôn đấy lốp là lốp treo nha quý vị nhá đèn hậu đây còn rất là sáng luôn rất là trong đấy tắp đi cửa đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào cả máy rất là bốc kia quý vị nhá nó chạy turbo rồi cho nên là máy rất là bốc luôn vâng